Chào anh em Lại là tôi đây Nhịp sống miền Trung Sau rất nhiều uh, thời gian vắng bóng uh, Ở uh, trong các con khe con suối để câu cá Thì hôm nay uh, hai anh em chúng tôi đã trở lại Vẫn là anh Gia Đen à, Đang uh, để chống cân để bắt đầu uh, sang xâm nước Đây là những gì con ờ, đọc lại sau <laughs> những cuộc ờ, vui chơi giải trí tại đây ớt dưa hấu sắp đến mùa thu hoạch rồi đấy <laughs> các bạn ờ, đón chơi Hugo nhá hình là đã ra hết cân rồi các bạn bây giờ là chờ đợi Hugo Rinai do trời mới mưa xong nên ờ, cũng hy vọng là sẽ trúng trắng rớt bậy đã Headshot Xâm lược nhé các bạn Mình đã lấy xâm lược nhé các bạn hmm. Lâu lắm rồi mày à, đi sang xâm lược lại Hôm nay là bắt đầu cuộc hành trình mới này luộc vào ruột luôn thưa quý vị Ủa? Ủa? Mực chú To không? Được Bình, bình đẹp ghê. Đó. Bình đi học nữa. Ừ. Ủa, của hàng mẹ rồi Giật rì của hàng mẹ rồi Ờ, lên rồi uh Bò Xâm nước, xâm nước <laughs> Xảo đi, đi tiệm xảo <laughs> à, Nội buông của mi là niềm vui của người khác á <laughs> rất là to và dài luôn quý vị quý vị ơi quý vị ơi đây à quý vị ơi có rồi wow wow wow wow wow oh, sấm nước sấm nước tiếp tục là sân nước quý gì ơi quý gì ơi trúng ổ rồi người ta trúng ổ rồi <laughs> má ơi lên cá rồi Ủa, luộc hết rồi người ta trúng ổ rồi chơi gì kỳ vậy Sậy ừ. rồi bà con ơi Rút phao mà sậy rồi Mắc Mắc rồi sậy mà Mắc gì sậy Lội đời Đẹp thui biết là cá gì đang phao nữa thử coi kia đồng đội đang đi à, thăm bệnh mình rình bị Ồ, tượng cá cá lóc cá lóc nha quý vị bay mẩy luôn quý vị ơi quý vị ơi à, cá lóc ai là cá lóc lúa mới được <laughs> ô oh. <laughs> cá nghèo quá nên phải uh, di chuyển ra nguồn lớn thôi các bạn ra khai chân sang cà lăng ra sông lớn thì à, hy vọng sẽ có Hugo to hơn ở đây à nắm bi cá bà ơi Ủa, được bi cá mà quên này ra đến nguồn lớn đó các bạn mấy à, hôm nay trời mưa nên nước rất là đẹp luôn ăn cà leng rồi qua qua qua qua <laughs> chầm, chầm là thua ngay ôi chào chào <laughs> đụng là thằng anh câu được thằng em <laughs> cả một lôi nó mới đau nhá chào chào thấy nắng lắm á ghê kìa có gì rồi xịn rồi thằng bằng thân <laughs> hôm nay à, chắc kết thúc tại đây thôi các bạn đây hôm nay được uh, à, gần ký xâm nước đủ môi rồi lên đường về à, làm môi là tối hẹn gặp lại à, các bạn ở video tiếp theo